À cái game này nó quen quen đấy nhở Đầu má game này đúng ba thằng AD luôn Đúng cái thằng Kalita này luôn À Ai Nghe nó che được anh em ạ Rồi luôn hello nó hay luôn anh hiểu luôn kìa Đồ mà chết con điện thoại Chân biết luôn Má game này sao nó giọng kinh khủng hả anh em ạ Chơi chết nào đó mày thấy nó cũng giống kìa còn gì sao không tận con khác ba à anh có đi ly rồi còn đánh khác không đi đi sao đánh này đè lên mà ui tưởng gì hai lần ôi tao giết rồi kia đem đem bị cướp tao giết rồi đó giờ bây giờ đó viên một trăm bốn mươi giờ có lên thách đấu không á mình không biết rồi đã quên đâu bên tâm tham máu rồi Đúng bên nha mọi người Đúng bên nha mọi người mid lên, Julia mid lên Rồi mid đây à? Trời ơi chơi chắc Hả? Trời ơi chơi chắc À đây có mít lên nó còn cứu được Còn dắt nha em Ừ Rồi, bên nó Honda đó Dắt kìa em này Dắt của em Dòng dòng chìm, dòng chìm Vô, vô, vô, vô đánh không? Anh vô được không? Dạ, nè anh sau lưng nó nè nè đây đúng vậy dọa tí thôi dọa tí thôi à, cảm ơn huyết huyết huyết lên nha ông ơi rồi ờ, oh, hello hello ông buổi tối hello ông buổi tối lâu ngày mến nó mà không về mình băng trụ luôn á ăn mà nào rồi Giác đây Dùng bắn đi ba, tập trung bắn đi ba Mà coi ông đánh rồi Chết á xong rồi dắt này mới cấp 5 mà yếu lắm mình mình hay chơi dắt mình hay đổi nem rồi đó con, con dắt á chơi con dắt là việc farm tưởng sao lại bao nhiêu giây mà vẫn đừng farm để lâu thôi farm có đồ may ra mới đánh được bây giờ đứng đứng đây chờ cũng dắt ra mình giết nè nó chết à bây giờ trên này nó farm hết rồi cái này nó farm hết rồi thật ra nó chỉ còn pin dưới nó farm thôi giờ gan bôi cho đủ tiền tám tám gì đủ à cũng đúng rồi không chưa đi farm gì ta đi đâu ta ở dưới mà ông kia không cam thì ông ông kia đi đâu nhỉ ông lên trên này à Còn đúng rồi lúc đường ăn đường anh đường nguyên nữa ờ à, đúng rồi Ông nhưng mà lấy can đảm đâu chứ được được dạ. gì đâu đá mát mình lá đó ra chắc rồi Nó đi đâu ta? rồi quá tăng mà bận gán anh em ơi chơi nó nè, cầm biết anh ơi cầm biết cover em sáu vãi nồi xong chia ra xứ giả dạ. ta ra ra mít nè ra mít nè ông đã map ra sứ giả dạ hả thì ra sứ giả dạ kìa ra sứ giả bắn anh kìa chắc là không ta map rồi được ba đâu không ai muốn xịn hết nha anh em ơi chán hơn đây nè đây nè anh em dư một mình dư mười rồi thấy không con cả heo ốp con cả heo đi lên lên sứ giả đâu đâu đâu nó chăm á chưa mà mới lên bên mấy rồi em đòn đâu để đến anh uh, Bác luôn Mọi người dẫn ra Vui đây, đánh vui nè nè nè nè ăn máu à ở đây nè hết vòng rồi Để rồi máu Over It's open Mình đã luồn đem cờ của anh Hiếu á Đâu, bây giờ phá luôn đem cờ của anh Hiếu Why? Anh Hiếu có kèo phải không? Kèo à? Kèo gì? Anh đồ mẹ đúng rồi, nhắc kèo mới nhớ tao ơi À quên, quên hoài à Đúng rồi Quên hoài, quên là mấy mạng quên nói Em có kèo 25 mạng mà em mới bốn mạng lại đâu khó mà Ca mình mấy mạng mình quên rồi Kêu mới tám mạng hả? Ờ, chúng bên em buổi tối như vậy Rồi tập trung đỉnh quá đâu có biết cao biết gì Mình không có ghép được nhiều ấy Tôi bên em nha Tập trung đỉnh ờ, chả có biết ờ, Chả có biết nhớ cao kia 550 rồi Cảm ơn em nha bao nhiêu mạng ta ờ, mình không có cái thuê nhá mình không có cái thuê nha bạn ơi cây thuê sức đâu mà cây thuê đây lửa đây em có tiêu cho anh rồi này 10 mạng ăn mười mấy mạng ăn quên rồi, chả nhớ rồi Kèo hai nốt mà quên rồi ờ, mười hai à mười hai mạng à rồi giờ anh em được mười mạng à rồi toan thì toan mất luôn hai lốt của huy à mất luôn hai lốt của huy à ừ.